giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi đừng khóc nhé em người ơi khóc nhé em người ơi dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ xe dài người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường giờ thì anh đã đã để rơi sáng em rồi đừng khóc nhé em người ơi dù rằng đường quên giờ thì anh đã không nhớ rời xa em rồi đừng khóc nhé em